giành chiến thắng đến 90% và có những bác có thể nói là cái sự chính xác của nó còn hơn. Em thì em sẽ không dám khẳng định là nó hơn 90%. Một lúc nữa thì em sẽ test thử cho các bác để các bác cảm nhận được xem nó đạt đến 90% hay là hơn. Và như em nói ban đầu ấy, nó là cái bộ tài xỉu báo dung nhất lục. Vậy nên các bác có thể để vào mặt lục cũng được hoặc để vào mặt nhất cũng được. Tất nhiên nếu mà mình mà để vào mặt nhất thì khi mặt nhất về nó sẽ báo. Mà nhất thì các bác sẽ đánh gì ạ? nhất thì các bác sẽ đánh xỉu rồi đúng không ạ bởi vì cái à, báo dung nhất lục bây giờ nó là báo dung nhất lục mới là chơi càng bằng cả ba hột chứ không phải là như ngày trước là mình chỉ chơi được có một hột thôi và nếu mà về mặt lục thì các bác đánh gì ạ đánh lục tài đúng không ạ thì à, đối với cái bộ tài xỉu báo dung nhất lục này thì em sẽ bao cho các bác ngâm nước muối dọi đèn trong và nam châm không hít nha các bác nhá bây giờ em sẽ à, test qua một vài cái tang tích để cho các bác cùng cảm nhận cùng em đây đầu tiên là em sẽ thử bằng nam châm nam châm như lúc đó em nói là không hít đấy các bạn ạ đây nha. đấy. em thử luôn cả nắp đĩa này. không hít nha các nha đây được chưa ạ dọi đèn này bây giờ em sẽ dọi đèn cho bác này này sao á thì sao ôi chết nó chui đây rồi dọi đèn trong đúng không ạ cái hột này nó hơi nhỏ ấy nên là mình à, đây trong chưa tại vì em làm vào mặt lục rồi nên là các bác phải để ngửa cái mặt nhất lên đây được chưa cái bộ hột này là bộ hột khách đặt người ta đặt em làm vào mặt lục thì khi mà mình à, mình mình mình à, cho vào mặt lục ấy thì mình sẽ ngửa mặt nhất lên để nó sẽ không hết pin còn nếu mình cho mặt nhất thì mình sẽ ngửa mặt lục lên để cho nó không hết pin nhé các bác nhá vừa rồi thì em à, đã thử nam châm này không hít nước dọi đèn thì trong còn nước muối thì em cũng bao nổi cho các bác nhưng mà hôm nay thì em vội quá để à, mượn tạm cái bộ này quay để giả cho bác khách nên là em cũng chưa chuẩn bị được nước muối thì nếu mà các bác mà có nhu cầu test đầy đủ thì các bác cứ lên cho em test đồ thoải mái hoặc là alo video cho em em test đồ cho các bác thoải mái nhé các bác nhá. sau đây thì em sẽ thử một vài tiếng để cho các bác cảm nhận cùng em được về cái độ chính xác của bộ tài xỉu báo dung nhất lục này như em vừa nói bộ này đã làm vào mặt lục thì tất nhiên là một lát nữa cứ lục lên thì máy nó sẽ báo nhé các bác nhá em xin phép được cầm đây đây là cái máy à, báo dung này nhỏ gọn các bác có thể đút vào đâu cũng được túi quần túi áo tùy hoặc đưa cho ai cầm cũng được nha các bác nhá khi nào mà mình vào chơi ấy mình bật cái này lên được chưa bật cái này lên là nó máy nó sẽ báo nhá còn nếu mà không chơi nữa mình tắt đi đây là cái bộ hột em đã cho sẵn vào trong hộp này rồi khi vào chơi mình chỉ cần mang được bộ hột này vào thôi là coi như các bác đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi bây giờ em sẽ test thử một vài tiếng nha các anh nhá ừ. máy thì em xin phép cầm ở tay để cảm nhận cái độ rung của nó bởi vì máy rung rất là nhẹ nên là cầm ở tay thì để cảm nhận cho chính xác hơn nhé các anh nhá đây em bật máy này Máy không rung này Không rung ở đây tức là sẽ không có lục Nha các anh nhá Không có lục thì mình sẽ đánh gì ạ? À? Không có lục thì mình sẽ đánh xỉu rồi đúng không ạ? Đây không có lục nhá Máy rung này Rung ở đây là có lục nha các anh nhá Lục thì mình đánh tài Đây có lục Không rung Không rung lại tiếp tục không có lục Mình lại đánh xỉu đây thấy chưa ạ tiếp tục lại không dung không dung thì mình lại đánh xỉu thôi được chưa ạ máy dung này dung thì có lục thì mình đánh tài đây có tài chính xác chưa ạ đây máy đang dung nha các anh nha được chưa ạ vừa rồi thì em cũng đã test thử cho các bác được 4 5 tiếng